tựa như muốn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta cho bao nhớ thương kỹ không bao giờ xa dù Let's go xin chào tất cả mọi người đang chơi tiktok Lê Bình uh, à, thông báo với tất cả quý vị, tất cả mọi người là ngày 14 tháng 4 vào lúc 20 giờ Lê Bình chính thức ra mắt MV ca khúc được mang tên Thích thì đến. Hy vọng ca khúc này sẽ là một món quà tinh thần trong mùa dịch và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho MV cũng như là ủng hộ cho Lê Bình. Gracias. cái con biết chọn TikTok Bố ơi Sao? À, cho con đi chơi bạn trai tí nhá Chơi bạn trai lúc mày chơi đâu? Ừ, bọn con đi trà sữa trà sủng tí thôi Mày đi với người yêu? Vâng Vào quán trà sữa Vâng Tao cấm mày vào quán trà sữa với người yêu Bố mày Chúng mày vào đây làm gì Thì tâm sự một tí Tâm sự thì vào đây chúng nó quay chúng nó đăng lên Vì bố mày sẽ lại còn nhìn mặt mày trên mạng này đeo mỏ mặt à Thầy bố khéo lo Lo gì Vào nhà nghỉ Ai lại vào trà sữa nó tâm sự Đi nhà nghỉ tiền đâu mà đi Tiền mày cứ phải chúng mày đi nhà nghỉ luôn thì đây nè Tao nói mày mua vé tháng ra Mua vé tháng là nhà nghỉ ra Đừng có vào quán trà sữa mà tâm sự Tâm sự là vào nhà nghỉ Đâu ạ à? Anh yêu em anh muốn bảo vệ, che chở cho em Em là ánh sáng, là lẽ sống của cuộc đời anh Em đồng ý làm người yêu anh nhé Thật ra em chỉ coi anh là... À, em dịch cho anh cái đoạn vừa rồi sang tiếng Anh cái bên đi sẽ review cái ống hàng xóm nhà tình Tĩnh và tôi đó là cái ống Nghệ án nhá nghe chút kỳ này đất Nghệ án thì miên man đồng cỏ gấy Nghệ án tuy nhỏ nhắn nhưng mà đáng yêu nếu một mái mà mi cần xây tổ ấm về quê bạc mà bạc lấy một cố đấy tập sau mà muốn review tình mô thì cứ comment ở đây nhá nhớ thả tím màu đỏ không được để màu trắng này chưa no effort, okay